vì vòng 16 của ngoại hạng Anh thì có một cái cặp đấu cũng rất là hấp dẫn đó là um, giữa um, thì à, trước khi mình vào nhận định cái trận Liverpool cho tất cả anh em thì anh em hồi qua đã chơi những cái mã kèo mà trong nhóm của mình thì anh em cũng đã hấp full kèo ngày qua rồi nha. Thì ngày qua chỉ có trận Singapore thì tất cả anh em ăn được cái mã tài mà anh em thua cái mã kèo Singapore thì thua Singapore với tỷ lệ kèo là thua um, nửa tiền. Còn cái trận Malai và Lào thì cái trận này anh em đã húp full kèo Malai và tài thì ờ, từ đầu trận tới hiệp 2 thì anh em cũng đã ăn được hai ba mã kèo thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận ngoại hạng Anh diễn ra đây là cái trận Aston Villa và Liverpool diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 27 là rạng sáng ngày 27 nha anh em thì hiện tại trên bảng xếp hạng thì anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng Liverpool đang đứng ở cái vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng trong khi đó, Liverpool đang có 22 điểm sau 14 vòng đấu, trong khi đó Aston Villa đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và có 18 điểm sau 15 vòng đấu. Còn trong cái lịch sử thành tích gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy bên phía Aston Villa cái lịch sử gần nhất của Aston Villa trong 4 trận giao hữu thì anh em thấy ờ, Aston Villa đã chỉ thắng đúng một trận trước Chelsea đó thì là những trận gần nhất của Aston Villa Aston Villa anh em cũng thấy đang có cái phong độ khá là chập chùng trong khi đó Aston Villa trên mọi đấu trường thì Aston Villa mới thắng được 4 trận và để thua tới 5 trận và để hòa một trận trước ờ, Brighton. Thì còn bên phía Liverpool thì anh em cũng thấy cái phong độ của Liverpool đang rất là tốt trong những trận gần đây thì Liverpool anh em thấy những trận gần nhất Liverpool đã đấu rất là hay và cái đội hình của Liverpool đang dần trở lại phong độ rồi thì à, trong cái lịch sử đối đầu anh em cũng thấy thằng Liverpool toàn thắng thằng Aston Villa với cái tỷ số là cách biệt một bàn nha anh em còn thành tích chơi trên sân nhà của thằng Villa Aston Villa này nè anh em thấy thằng Aston Villa chơi trên sân nhà 3 năm trận gần nhất thì Aston Villa đã thắng được 3 trận và để hòa một trận, thua một trận trước Villarreal. Thì thành tích chơi trên sân khách của Liverpool thì anh em cũng thấy Liverpool đã thắng 2 và tệ thua 2 thì Liverpool cái trận thua trước Nottingham Forest với cái tỷ số là 1-0 thì anh em thấy cái trận đó là giải ngoại hạng Anh thì Liverpool lúc đó là cái phong độ đang bị xa sức còn hiện tại bây giờ Liverpool đang có cái phong độ cực kỳ tốt trong cái mùa đấu trong cái những trận gần đây nhất thì bên phía Liverpool anh em cũng thấy rất là nhiều cầu thủ bị chấn thương toàn là cầu thủ trụ cột của Liverpool thì anh em thấy Luis Diaz đang bị chấn thương và Roberto Firmino cũng đang bị chấn thương Diego Jota cũng vẫn bị chấn thương và trong khi đó trận này có sự góp mặt lại của Jonet nha anh em thì Alexander Arnold nữa thì à, trận này có sự góp mặt lại của hai cầu thủ trụ cột đá cánh của bên phía Liverpool thì đây đây là cái đội hình đây là cái đội hình dự kiến của hai đội Aston Villa chơi với một cái chiến thuật mới nha anh em chiến thuật mới là đá với sơ đồ 4222 đây là cái sơ đồ chiến thuật mới của Aston Villa còn bên phía Liverpool hiện tại đang chơi với cái chiến thuật là sơ đồ là 4-3-3 thì hàng công cao nhất thì anh em cũng biết rồi có Mohamed Salah nè thì à, cái đội hình này cái đội hình này hồi bữa là ăn ăn thằng à, AC Milan với cái tỷ số là 4-1 và thua um, Man City với cái tỷ số là 3-2 thì anh em cũng biết Nunes đang rất là có phòng độ rất là tốt trong khi đó Salah cũng phòng độ rất tốt Fabinho nè anh em Alisson thì thủ thành Alisson có trong đây có Van Dijk và Robertson thì cái đội hình của thằng Man City lần Liverpool này đang rất có cái phong độ rất là tốt rồi anh em thấy cái đội hình này với thêm một cái mã tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra đang đánh giá Liverpool rất cao với mã kèo chấp 0,75 và tài xỉu 2,75 thì cái trận này nếu mà theo mình mình sẽ khuyên anh em nên nằm cái mã Liverpool chấp 0,75 và cái mã tài 2,75 anh em vào mã tài cho mình còn thêm góc góc thì tới ngày đó Liverpool có thể là chấp 2,75 góc hoặc 2.5 góc thì anh em cứ vào cái mã kèo Liverpool chấp góc cho mình anh em vào cái mã kèo Liverpool chấp góc thì cái tỷ lệ tỷ lệ đá cánh của Adnon thì anh em cũng biết rồi trận này có thể là Adnon ra sân thì anh em cũng biết cái đá cánh là mạnh nhất là Adnon thì Adnon chơi có những đường chuyền vào rất là nguy hiểm thì có sẽ diễn ra nhiều quả góc thì mình phiên anh em nằm cái mã tài góc nữa thì nó hợp lệ thì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 có video ra có động lực ra những video sau cho tất cả anh em xem thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau